và vâng, những con máy này thì nó giá rất là rẻ rồi đấy 5 triệu rưỡi một con hoàn chỉnh và khung máy là 4 triệu đấy máy được ship lên tận nhà các bà con Xin chào bà con thì uh, những giải pháp nào để uh, giúp cho bà con uh, được uh, nhanh nhẹn hơn uh, và dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta chăn nuôi uh, sản xuất những uh, thực phẩm để chăn nuôi uh, rất gia cầm thì à, hôm nay chúng tôi thịnh thành mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy băm nghiền đa năng bùi inox đấy. ngoài hệ thống à, chạy bằng dây gura máy rất là gọn gàng như thế này dùng những phù hợp cho gia đình cũng như là những trang trại nhỏ lẻ đấy ông nghiền được à, vừa nghiền được cắm ngô cắm gạo vừa băm được rau cỏ đấy, đấy thì đây tôi sẽ quay qua cho bạn về chất lượng sản phẩm này thì những ai đã sử dụng máy bên chúng tôi sản xuất ấy, thì đều đã biết rồi về độ bền chất lượng sản phẩm cũng như là về chế độ bảo hành các thứ thì hôm nay tôi sẽ phép nói qua cho những ai đang à, có nhu cầu muốn mua cũng như là đang tham khảo những dòng máy như thế này đấy thì, thì máy cơ bản nó là những bộ phận chính như là à, phần đây đây là máy hoàn chỉnh này thì à, đờ, đầu tiên đấy là phần motor đấy, motor sẽ đặt được gọn ở trong máy luôn lát tôi sẽ nói cụ thể về phần kit motor đấy và tiếp theo là phần bể đỡ đấy bể đỡ làm rất là dày dặn luôn đây là buồng nghiền đấy đây là buồng nghiền đấy những hệ, hệ thống ờ, cố định như thế đây thì ờ, tôi sẽ nói qua phần ờ, nắp của nó này đây là cái phếu của nó phếu vào thì khi chúng ta bầm rau bầm cỏ các thứ thì chúng ta mở nắp ra và đút thẳng cây chuối vào này hoặc là thả rau vào nó sẽ bong nghiền cho mình đấy còn khi chúng ta muốn nghiền gắm ngô gắm gạo thì ép lại và đổ của nguyên liệu lên trên và điều chỉnh lượng xuống như này đấy rất là đơn giản rất dễ sử dụng luôn đấy. thì phần uh, nắp phếu này thì nó sẽ được gắn với cái bùng nghiền bằng ba con ốc chốt như này ba ốc xoắn như này luôn đấy. Đấy, thì các bạn cũng để ý này độ dày của thép này này rất dày luôn toàn bộ những uh, sản phẩm bên chúng tôi sản xuất ấy, đều những loại thép dày như này để đảm bảo độ bền cũng như độ chắc chắn của máy đấy còn đây là bùng huyền thì nó sẽ làm bằng inox đấy, đấy bằng inox thì nó có lợi ích nó là rất là dễ vệ sinh luôn đấy vấn đề trong ta sử dụng ấy, thì sử dụng xong chỉ cần là dội nước qua đấy dội nước qua nó sáng bóng luôn cũng như thời gian sử dụng lâu dài mà nó có vấn đề thì chết như là gần đánh qua nó lại sáng bóng trở lại đấy inox thì nó rất là tiện điều đấy rất là dễ vệ sinh như là chúng ta làm thực thực phẩm thì nó an toàn hơn đấy còn ở đây là ở phần bên trong buồng nghiền của nó này để các bạn đã thấy thì ở trong nó sẽ có 3 tầng dao đấy ba tầng dao đấy ở trên sẽ là một à, dao to này và ở dưới sẽ hai dao bé hơn nó sẽ nằm song song với nhau và ở dưới cùng sẽ cái dao dưới cùng sẽ có một thanh gạt này đấy một thanh gạt đấy, nó sẽ ba tầng cách nhau như này đấy máy sẽ ăn thẳng vào trục bô ly dưới này trục dao luôn đấy còn đây là cửa ra của nó thì cửa ra nó sẽ là một tấm lưới như này đấy, để à, trong khi chúng ta sử dụng ví dụ như là chỉ cần à, chúng ta cần thái rau thái cỏ thì chúng mở nắp ra và nó sẽ bắn trực tiếp ra ngoài đấy. đấy các bạn để ý, có thanh gạt ở dưới cắm dao dưới cùng luôn đấy bắn tiếp ra ngoài còn khi chúng ta muốn nghiền cắm ngô cắm gạo ấy, thì đóng cái xăng lưới này vào đấy đóng xăng lưới vào để nó giữ nguyên liệu ở trong đấy và khi chúng ta nó bồng đi bong lại bên trong thì nguyên liệu chúng ta sẽ nhỏ hơn và nó sẽ lọt qua khe này đấy. Đấy, thì máy nó chạy bu đôi nhá đấy bu đôi như này bu bản A dây bu bản A đấy dây của lo nó thì nó sử dụng là bản A28 đấy thì à, toàn bộ khung máy làm rất là dài dặn luôn thì ở trên máy chúng tôi có phun chữ Thịnh Thành CL68 thương hiệu bên sản phẩm bên chúng tôi Đấy, thì ờ, ở ngay bùng dưới này đây là phần ờ, trục của dao nhé nó, nó gắn liền với motor để uh, ờ, buli để nó chuyển động từ motor của chuyển động của buli của motor sang Đấy. phần motor sẽ đặt được gọn ở trong này Đấy. Đấy. chân đỡ sẽ có như là nót nót cao su như này để tăng độ bám trên nền cũng như là nó cách điện thì ở đây là một con máy gọi là lắp hoàn chỉnh nhé một lắp một máy lắp hoàn chỉnh này thì motor của máy sẽ nằm gọn ở trong thân máy này luôn để các bạn thấy rất là gọn là cũng là đảm bảo cho chúng ta sử dụng này nó sẽ không bị va chạm vào motor đấy, dục sẽ an toàn hơn đấy. máy dùng chạy motor 2,2 kW đấy các bạn thấy 2,2 kW ba ngựa điện 220V một tua là 2.900 một phút đấy, nó sử dụng điện gia đình để thắp sáng gia đình thôi đấy, rất tiện lợi cho bà con sử dụng thì máy sẽ được nằm gọn ở phần để motor luôn nó có bằng bộ con ốc ở đây ở hai bên hai đầu kéo nhau sẽ có những ốc để căng những loại này đấy. thì trên đây là nội dung về chi tiết sản phẩm về máy băm nghiền đa năng bộ inox đấy, nó sẽ thể được uh, băm được cả rau cỏ cỏ voi cây ngô thứ ngoài ra nó có thể nhìn được cắm ngô cắm gạo đấy, rất là đa năng để phù hợp cho những bà con sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi đấy, gia súc gia cầm cảm ơn bà con rất nhiều đã xem video và bà con có nhu cầu muốn mua máy thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển Nam xóm Bản xã Tây Thanh Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo Đấy.